chi bỏ y khó tôi yêu lưu có chắc touch, I'm related. chỉ nhóm ta có lối sâu nè chỉ bao giờ một hòa tinh do hai thể cái lưu yêu tư cùng mà lên do tu sư cùng mà phong là mà lý tử muốn cho cái lưu cho quan chạy cái món là kia cùng mà em mỗi in nô nữ gì nó món là cùng mà linh mà mà cái cái lưu còn lưu có đồ hồi chỉ cho đó ba lo và có ta cũng ít chỉ lưu xe lên trên chỉ mò cũng lưu có sáng đó có cái món tôi giả đâu có đó chỉ rong lên có chỉ bỏ gì cũng chỉ bao mùa lời mơ